Dạ em chào anh Quyền Linh và chào cô Hồng Vân Dạ chào quý vị khán giả và chào à, bạn bên kia, con gái bên kia Em tên là Nguyễn Văn Được Nguyễn gì? Nguyễn Văn Được à, Rất được <laughs> Tôi thấy là không được rất Tại được. sao là anh Quyền Linh là cô Hồng Vân là sao? À. Không được <laughs> Dạ em xin lỗi chị Hồng Vân Vậy Mà... là rất được đúng không Vân? Rất được Như vậy dạ, là em, em quán được. em ở à, Bến Tre Dạ còn làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh Em làm lái xe được à, lái xe là lái xe riêng dạ. hay là lái xe em lái xe công ty lái xe công ty tức dạ. là lái xe gì dạ tải có du lịch cơ à tải. còn em dạ em xin chào chị hồng vân em xin chào anh quyền linh và tất cả mọi người đã có mặt ở đây à, và bạn trai bên kia em tên là lưu thị hồng loan em 33 tuổi 33 tuổi dạ wow, sao trẻ dữ vậy bé ủa được là nhiêu tuổi được dạ em 31 bên kia 33 hả vậy là lớn bên đây 2 tuổi có ngại không vậy được ơi dạ không chị đối với được thì cái gì cũng được hết ừ em làm gì đó? dạ em là nhân viên làm bánh tại công ty sản xuất bánh kem ạ à. như yeah. Dạ. vậy là có nghĩa là được em mới thích ăn bánh kem không dạ em cũng làm có một công ty bánh nữa chị ủa vậy hả chở cũ về rừng rồi rồi coi như hai bên ngọt ngào em nói về à, ưu điểm khuyết điểm của mình đi dạ ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng còn ờ, khuyết điểm của em là ít nói với lại hơi đục rè trước đám đông hay quên ạ à. trời ơi quên rồi làm bánh nhiều khi liều lượng quên sao em không có làm bên khâu làm bánh em chỉ làm bên khâu đóng hộp này kia thôi ạ à. à còn được ơi dạ được được cái gì mà không được cái gì được em à, thì à, em không hút thuốc còn à, nhậu nhẹt thì em cho vui thôi còn ngoài ra thì cái gì em cũng biết chút chút thôi chứ gì không biết chút chút luôn dạ có tật xấu gì không được dạ xấu em không có gì xấu hết rồi bên uh, đàn gái cho đàn trai biết về đường tình duyên đi à, em trải qua hai mối tình rồi ừ. mối tình gần đây nhất của em cách đây cũng 4 năm rồi quen được bao nhiêu uh, lâu dạ gần 2 năm rồi nhưng mà do lúc trước em làm uh, thu ngân đó chị ừ. do thời gian em không có nên chúng em từ từ ra cách nhau à xa mặt cách lòng ừ. rồi còn bạn trai có dạ. mấy mối tình rồi dạ em hai mối tình chia tay mối tình cuối cái lâu rồi cũng hai năm mấy gần ba năm à dạ. tại sao chia tay được dạ tại vì em lái xe chỉ đơn giản vậy thôi hả dạ chỉ đơn giản vậy thôi cái cô cô ấy là không thích lái xe không có tin lái xe dạ mà như người nói cũng không tin lái xe lắm dạ đúng rồi tao nói lái xe là hay đi đây đi đó có quen người này người kia lắm dạ. đúng không dạ dạ đúng rồi trời ơi đúng luôn hả nhưng mà nhưng mà em chỉ làm công ty em đi sáng đi chỉ chiều về công ty thôi chứ ờ, không có đi uh, lố ngày rồi em sao em em có có gọi là ngại cái vấn đề mà cái người bạn trai của mình là tài xế không dạ không ạ à. em nghĩ nghề nào cũng là cái nghề thôi do bạn đó chân thật hay không thôi ạ à. chào em gái dạ, chào anh ạ à. bây giờ à, em muốn à, mối tình tiếp theo của em là người như thế nào Ừ, thì cao hơn em tầm một mét sáu mươi đến mét sáu là được rồi cao hơn em có cao dạ rồi gì nữa thì ít nhậu một chút rồi biết quan tâm gia đình thôi ít nhậu anh này ít nhậu lắm dạ quan tâm gia đình thấy cũng hiền rồi. ngoại hình sao nè dạ vừa người là được có cần đẹp trai không rồi ừ. tóc ừ. bồng bềnh hay là này kia nọ không ừ, dạ không ạ à. cứ đừng để tóc dài là được ạ à. con trai để tóc vừa vừa thôi vừa vừa thôi hả à, cái này là không để tóc luôn được không <laughs> dạ thôi không thích đồ hói nè những người hói thông minh nè tình cảm nè giỏi giang nè yêu thương vợ nè trung thủy nè chăm sóc người yêu nè lo lắng nè chiều chuộng nè cúi đầu nè xin lỗi nè à, mua quà cáp nè lãng mạn nè đó nói là vậy đó chịu không nếu mà tốt tính thì chắc cũng được <laughs> à, bạn trai dạ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào à, nửa yêu thương của em thì cần biết cho gia đình là được chỉ bấy nhiêu thôi dễ không dạ chỉ yêu thương gia đình là được rồi ảnh hiền khô à dạ nha vâng qua coi đi hiền lắm dạ chào dạ, em dạ. chào em dạ em ơi em ờ, có hình dung cái người bạn nữ bên rào bên đây như thế nào không dạ hình dung tính cách thì giống tựa giống tựa như em bao nhiêu phần trăm khi mà trong đầu em em suy nghĩ về cái người con gái bên đây khoảng 80 phần trăm rồi mở ra em cũng có món quà nho nhỏ trời ơi bánh cao qua rồi coi là rau câu nhận lại cái này là từ tay em đổ rồi dạ cảm ơn dạ còn này là gì em này là gì dạ. à, cái này là em muốn ờ, anh tham gia trò chơi nho nhỏ với em ạ à. thấy được không ạ ừ, trong đây hả? em có ba lá thăm anh bóc rồi ờ, anh thực hiện theo có yêu cầu trong đây được không ạ à? có khó quá lắm anh nghĩ anh chắc làm được á anh thử anh bóc thử một trong ba hát có một thử thách nhẹ à. với bạn nam bạn hãy nói một điều bí mật một điều bí mật à, về anh đây là hôm nay anh đến đây là hiện tại là công ty không biết cũng được gia cũng là bí mật không? dạ gia đình biết rồi còn gì nữa không bóc thêm má nữa đi nè anh muốn tham gia nữa không được em có ba cái nghe lời anh quyền nha này khó quá anh quyền lên ơi anh sao bạn hãy nói một lời thả thính nói lời thả thính mà khó cái gì trời ơi khó cái gì nói đi. cái này mà có cái gì đâu mà khó ừ. chứ em đó giờ chưa bao giờ nói một lời tả thì sao em tả thính được trứng rán cần mỡ ờ, bắp, bắp cần, cần bơ. trứng rán cần mỡ yêu anh cần cần cớ cần bạn cớ anh ơi đó rồi bắt đầu bắp cần bơ anh cần em nói đại vậy luôn đi nó gọn đi nào hai ba nó không được anh ơi nó bỏ qua cho anh nè ờ, thôi về đây đi được rồi dạ. nó hiền quá à em thấy không hiền tới mức mà không biết thả thính luôn đó vậy mà sao mà có chuyện lăng nhăng ở đây được đó tin chưa dạ à, bây giờ em thử thách ngược lại bạn này vậy bạn nữ nói một cái ờ, điều bí mật của bạn nữ đi bí mật của em hiện giờ vẫn còn ngủ với mẹ rồi thả thính đi nào thả thính hả sao được không dạ thấy Ôi. chưa mình làm không được mình đi mình thử thách người ta hả qua cái cái cuộc chơi nhỏ nhỏ game mini game vậy đó nhưng mà cũng biết được cái tính con người ha rồi hai bạn cảm nhận về nhau đi anh thấy em thì cũng được cũng ít nói cũng hiền dạ thì em cảm nhận bạn nam cũng hiền à, cũng hơi rụt rè hơi nhút nhát tôi đảm bảo hai người này mà hẹn hò nhau công viên là xung quanh cỏ bị mất hết không còn một cây nào luôn hẹn hò sao vậy thì công việc của em thì sẽ hẹn hò được ờ, thời điểm nào được? em chỉ đi làm từ 8 giờ đến 4 giờ thôi còn à. buổi tối thì em rất là rảnh ạ vậy dạ, nếu mà mình làm quen được thì ờ, bao lâu em cảm thấy sẽ bước tới được ừ, thì tùy vào tình cảm hay bạn mà đến lúc nào đó muốn được thì mình tiến tới thôi ạ à. vậy anh hỏi em chứ nếu mà lập gia đình thì em sẽ thích bao nhiêu người con em thì mong nhà em thì ít người có mình em thôi em cũng muốn có nhiều à, nhưng mà tùy thuộc vào kinh tế của hai đứa nữa chứ bây giờ em thấy người đối diện có phải là một nửa yêu thương của mình không dạ cũng có em có đủ chăm sóc cho cổ không dạ đủ lấy nhau ở đâu dạ ở đâu cũng được ai lo chỗ ở dạ đương nhiên là em thôi em lo ở đâu dạ có thể là um, à, ở nhà trọ nếu mà ở nhà ở nhà bên ờ, bên cô ấy được thì ờ, thì ở còn nếu ở không được thì về nhà em ở nhà em ở đâu nhà bến tre à đó dạ phải nói rõ cho cụ thể cho cô ấy hình dạ. dung được á dạ rồi coi như anh hỏi giùm em đó <laughs> dạ cái ờ, hình dáng như thế này chiều cao vậy là em thấy ưng chưa dạ tốt ạ tốt ừ. không khuôn dạ. mặt vậy là em ưng chưa dạ được ạ cái tóc vậy được không dạ được ạ được luôn rồi bây giờ mình lướt qua cái vụ kia luôn phải không dạ rồi vậy là thấy là rồi, cũng bấm thôi. được rồi đó ừ. đó đây là quyết định riêng của chúng ta nếu thật sự rung động thật sự đây là một nửa yêu thương của mình thì trao nhau cơ hội bấm nút còn nếu không cảm giác không thì không cần bấm chuẩn bị sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian đã bấm rồi nắm tay nhau đi được rồi đó không lẽ không lẽ nắm tay tôi phải kêu nữa bây giờ cặp này yêu chắc tôi phải đi kế bên gì đó được không dạ được nếu mà kêu đi hai người yêu đương thì phải bao bốn ly cà phê hai đứa tôi ngồi hai bên có gì thêm vô đây nè đã cứ về nè rủ rỉ à, cứ về đổ dầu vô lửa dạ, nói rồi dạ, nói nói nói, nói đi Đổ ghê không? Rồi đi trồng cỏ lại cho người ta nữa Thấy cảm giác nắm tay sao em gái? dạ hơi run em thấy thì sao nè dạ ấm đó rồi bây giờ làm cái thủ tục đi nè bây giờ đừng có nói cái này không làm là bỏ qua cơ hội này ha hôn cái hôn đầu tiên cho má của dạ, người con gái ấy gia đình em dạ rồi hôn cái hôn liền không kêu nói cái gì cũng không nói cho mà kêu hôn hôn liền à dạ này dễ làm hơn hát dễ làm hơn trời ơi hôn <laughs> dễ